sang giàu mỗi nói cười cười che giấu đi nỗi đau về không gian mới em sẽ sống thế nào anh khóc khi anh nhận ra nước mắt rơi vì lúc buồn anh khóc khi anh nhận ra không nỗi nhớ sau này để quét rồi quay lưng bỏ mặc anh tranh giành thua người khác cũng với anh quá khiêm nhường muốn cuộc sống sung sướng hay là đổi lấy người mình thường suy nghĩ em đã sai quan trọng những thứ sang giàu mỗi nói cười cười che giấu đi nỗi đau về không gian mới em sẽ sống thế nào anh khóc khi anh nhận ra nước mắt rơi vì lúc buồn anh khóc khi anh nhận ra ôm nỗi nhớ sau lại để quẽ tuồn hai bàn tay chờ che chưa trưởng thành nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặc anh tranh giành của người khác cũng bay rơi vì lục buồn anh khóc khi anh nhận ra ôm nỗi nhớ sau lại để khóe tuồn hai bàn tay chờ che từ lúc em chưa trưởng thành nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặc anh tranh giành thua người khác cũng ơi anh quá khiêm nhường muốn cuộc sống sung sướng hay là đổi lấy người mình